và tại sao mình lại chọn kết lình vào vai này bởi vì à, kết lình đã có một cái rõ là tốt là con gái của trưởng môn Nam Anh Vịnh Xuân Quyền thì cơ bản cái lình đã có võ thuật rồi cái nhịp võ nó nằm trong máu cái lình rồi cho nên là khi cái lình vào phim này á, thì những cái bài tập về võ thuật hay những cái à, màn đấu á, thì cái lình vào rất là nhanh luôn còn về à, khả năng vũ đạo khách lình á, cũng là một trong những cái lợi thế của cô ấy giúp cho cái vai diễn này nó bật lên hẳn so với những cái vai diễn trước kia mà khách lình đã từng tham gia Xin chào mọi người, mình tên là Cách Linh Văn Võ và hiện tại là mình à, đang tại trường quay Võ Sinh Đại Chiến Mình thủ vai Khánh Trang trong phim à, Trong phim Võ Sinh Đại Chiến thì Khánh Trang là một cô gái ở độ tuổi trẻ Và cô có rất là nhiều ước mơ và hoài bão và cô muốn chạy theo đam mê của mình Từ đó thì cô cũng dính vào cái cuộc phiêu lưu của anh chàng tên Khoa Sẽ có những cái pha mà mình cũng sẽ bật mí một tí là à, nghiêng về tình cảm Chút chút gì đó nó dễ thương, màu hồng, <laughs> rất là nhiều nhiều cung bậc cảm xúc Đây là hôm nay mình có mặt ở tại bối cảnh đầu tiên của phim võ sinh đại chiến thì thực sự là hôm nay á đây là cái phân đoạn đầu tiên của Kathleen nhưng mà quay cảnh cướp và đánh cướp nên uh, có một tí hành động ở trong đấy và cũng đòi hỏi là sự tự tin rất là cao độ vì thế ngày đầu tiên mà mình lên mình cũng hơi hơi run run hơi bồi hồi nhưng mà nhìn mọi người làm việc rất là hăng say nên mình cũng tạo thêm động lực rất nhiều Cát đã có cơ hội được học võ từ nhỏ, uh, ờ, Cát theo học Bình Xuân. Tuy nhiên khi mà đến với phim hành động, đấy là thể loại mà Cát rất là thích những cái động tác, những cách đánh đấm. Ở ngoài thì thực tế nhưng mà ở trong phim thì nhiều khi mình làm những động tác đó nó lại không đẹp. Vì thế mà mọi người, các anh chị em diễn viên đã dành một khoảng thời gian khá nhiều, ngày nào cũng 4 tiếng sáng, buổi sáng đi tập với nhau. Thì thực sự là mệt rất mệt nhưng mà đấy là những cái khoảng thời gian mà Cát sẽ không thể nào quên được. Trong phim Cát được đánh và Cát cũng được nhảy luôn sẽ có những cái khoảnh khắc mà khán giả sẽ được nhìn thấy những khía cạnh khác của Khánh Trang và đặc biệt là thể hiện vũ đạo trong những cái phân khúc nhảy của mình. Ờ, hình như là bắt đầu thử nước đụng nước là 8 giờ sáng Bây giờ là... Bây giờ về, về đâu ạ? Về nhà đấy ạ? 12 giờ ôi ba tiếng 4 tiếng chứ 4 tiếng ở ờ. dưới nước cảm ờ. giác rất là sảng khoái <laughs> ôi tay run hết cả lên vâng. rớt rồi đây là cảnh hoa bạc hoa đột nhập Nhật Giang đột nhập Nhật đang có bảo là lát nữa mà lúc mà lôi khoa lên là đáng lẽ phải kêu lôi khoa vào trong nhà nhưng mà lỡ tay kiểu ơi phát một ngã xuống ban công đây là hết phim xong phim luôn xin lỗi chen lỡ cái này chỉ có trong phim thôi nha các bạn đừng đừng bắt chước nhá mạo hiểm các bạn trẻ đừng nên bắt chước nha anh phải sao trang thích làm trang thích tiếp đàn ông mạo hiểm cái thấy gì là thông pha vô bây giờ là anh phải mạo hiểm anh cắt cái dây đi bây giờ anh chơi toàn ờ. hàng ờ thế thì cả đấy em cứ mơ đi nhá chắc cũng không không kiếm được một anh nào như thế đâu em quen thằng này anh nhập bạn học